cho ừ, lùi cho tiến lên tiến lên tiến lên đúng không thử xem nào vào vị trí đây. Dạ. Đó. Nếu như để nó miết hết thì cho nó chạy nó muộn khoảng đấy, bây giờ chỉnh cho nó cân kìa cân cân, cân mát cân hai bên này. cân điểm lối ừ. cân là do cái um, bây giờ nó phóng lên cân rồi nhưng cái, này chắc, chắc cái, này do cái này không cân nhau đúng không chỉnh lại ăn sớm ăn muộn em nhìn thấy không bằng thân đặt con trai rồi nhìn xem mặt tiếp xúc ừ, đấy cho nên nghiêng đi thấy không chứ nhìn mặt tiếp xúc rồi nó vẫn như là một số trang cho chắc là đấy rồi Được rồi. Sẽ เด็กกำลังมาคอเลยช่องนั่งทองที่เขากันเนาะ